Ok xin chào anh em Rất vui vì được gặp anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Kim đây Anh em thân mến tôi đã quay trở lại ở đây Vâng tôi đã quay trở lại sau một tuần nghỉ dưỡng <laughs> Phải nói là thú thật với anh em là có rất nhiều các anh em hóng cái clip mới của tôi sau khi con game này nó update như uh, mọi lần ở trên kênh khi mà sau mỗi cái update thì đều có những cái clip nhận định meta Đấy, nó là thường là nó thông lệ ở kênh rồi Thì cái đợt này sau khi update thì tôi lại nghỉ bố nó mất Đấy, nghỉ mất đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng một tuần Tôi nhớ không nhầm thì là cũng gần một tuần rồi Các anh em đều hóng cái clip mới của tôi Để xem là sau khi update thì chúng ta nên chơi cái gì Chọn đội hình như thế nào Đấy, để cho nó hợp với meta Nó khỏe, nó dễ chơi Thì tôi cũng phải xin được báo cáo với toàn thể các anh em ở trên kênh là cái lý do mà tôi nghỉ là bởi vì là cái đợt vừa qua thì tôi đã bị tái nhiễm Covid Đấy Chính vì thế là trong vòng một tuần vừa qua những cái ngày đầu tiên mà tôi bị nhiễm trở lại ấy Là tôi ho rất nhiều và tôi bị mất giọng Đấy và tôi sản xuất clip ấy thì tôi nói được một vài từ là tôi lại ho Chính vì thế nên là để cho là cái một cái chất lượng Một cái video của tôi Nó đạt được cái tiêu chuẩn Đấy Nó gọi là chất lượng ra video ở trên kênh nên là tôi quyết định là khi nào mà tôi ờ, có thể nói bình thường trở lại Ít ho hơn hoặc là chấm dứt cái việc ho Đấy Thì tôi uh, quay trở lại tôi mới làm clip được Nha anh em nhá Đó chính là cái lý do tại làm sao tôi nghỉ một tuần vừa qua Đấy Ở đợt này thì uh, ngoài Hà Nội nó đang bùng dịch Covid Tôi lại là cái người mà cái may mắn lại là một trong những cái người đầu tiên ở ngoài Hà Nội nhiễm Covid Đấy, nhiễm Covid trở lại tôi cũng ờ, thông báo với anh em là như thế anh em nhé Đấy cũng chính là cái lý do mà tại làm sao tôi nghỉ lâu như thế Đấy bởi vì tôi không nói được anh em ạ Anh em thân mến chính vì thế nên là đây nó sẽ là cái clip đầu tiên Sau khi update anh em nhé Chính là clip đầu tiên của meta mới Và như thường lệ ở trên kênh Đấy là những cái buổi đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta nha anh em nhé Những cái đội hình tier S là những cái đội hình mạnh nhất Dễ chơi cực kỳ khỏe vào giai đoạn late game Và đặc biệt là gần như là không có đối thủ vào giai đoạn late game Không bị counter bởi bất cứ một cái layup nào Đó chính là những cái ờ, đặc điểm nổi bật ở trong cái meta này của cái đội hình TIS ở meta này anh em nhá Và đấy là cái đội hình gì thì <laughs> hồi sau sẽ rõ Nói chung là tôi cũng biết là các anh em biết <laughs> Bởi vì tôi ra clip nó khá là muộn Đấy nhưng mà cái clip này để tôi làm cho những cái người mà chưa biết anh em hiểu không còn tất nhiên là cũng có anh em biết rồi Thì tôi phải nói luôn thế này nhá anh em nhá Nói một cái câu cho nó vuông luôn ở đầu clip này Đấy là nếu mà ai mà không biết cái đội hình này Đấy không chơi cái đội hình này ở trong rank Thì chắc chắn là anh em thiệt Đấy tôi nói luôn Anh em sẽ không bao giờ top 1 nếu anh em không chơi đội hình này đâu Nhá anh em nhá Đấy còn nếu mà anh em chơi cái đội hình này Thì chắc chắn là anh em sẽ tranh cửa top 1 với cả những cái thằng khác đấy, tôi nói luôn là như thế cho nhanh đấy còn tôi chơi anh em cũng thể đoán ra nếu mà anh em biết rồi đấy còn anh em chưa biết thì đây cái clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhá và tôi cũng nói luôn để cho anh em đỡ phải coi như là úp úp mở mở đấy chính là cái đội hình 6 s kết hợp với cả bốn gót và bốn mục sư nha anh em nhá <laughs> cái đội hình này thực ra tôi đã chơi từ cái meta trước rồi đấy nhưng mà meta này bởi vì cái đồ của nó ấy đấy nó thay đổi cái đồ nó bắp nhiều cho cái bọn mà sử dụng cái ờ, đam nó là đam ma pháp Đấy, sức mạnh ma pháp nó được bắp lên rất nhiều ở trong cái meta này chính vì thế là ở trong cái phiên bản sau update cái bộ này tự nhiên nó lại thăng hoa nó lại trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết còn trước đấy thì anh em cũng thấy là tôi cũng đã có tới hai ba clip chơi cái đội hình này rồi đấy, thậm chí là có một cái ờ, game mà tôi gặp cái phiên bản tuấn cơm fake là tôi cũng chơi đội hình đấy và tôi cũng lên clip <clears throat> đấy và anh em thấy là tôi cũng chơi cũng khỏe cũng được top 1 Thế tại sao ở meta trước không ai chơi Là bởi vì là <clears throat> meta trước Đồ là không như thế này anh em ạ Đồ bây giờ thật sự nó rất là vãi đái <clears throat> Nó bắp toàn bộ cho cái bọn mết Mà nó lại không bắp cho những cái thằng mà nó không chơi bằng cái, cái sát thương ma pháp Đấy Nó chỉ là cộng cho sát thương ma pháp thôi Tất cả những cái um, cái món đồ mà tăng sát thương kỹ năng ngày trước Thì bây giờ là nó hoàn toàn nó chỉ bắp cho sát thương ma pháp chính vì thế nên là những cái cái cái thằng mà nó chơi sát thương kỹ năng ấy là vật lý này hoặc là sát thương ờ, tính là sát thương chuẩn ăn thẳng vào máu ấy hoặc là sát thương trừ ra phần trăm máu theo thời gian thì những cái um, con tướng đó thì gần như là đóng hòm hết thế là đồ nó chỉ bắp cho mết thôi anh em ạ ủ anh em ơi bây giờ tôi ra con này nhá thì tôi khẳng định với anh em luôn Đấy tôi khẳng định với anh em luôn là nếu mà tôi ra con này sớm ấy Thì là tôi vô địch <laughs> Nhá anh em nhá Không phải nói nhiều đâu Đấy Bây giờ nhá Chỉ cần ra con già này Hoặc là những cái con mà giống kiểu Thunder Split hai sao sớm Già hai sao sớm Đấy Ra những con sát thương mà là sát thương ma pháp sớm Lên hai sao Thì là chúng ta chắc chắn là vô địch Đấy giờ tôi ra con già này sớm là nó, gọi là đến 99,99% 99 vô địch rồi <laughs> Nó đã gọi là có cơ sở đấy anh em Có mấy cơ sở là vô địch rồi đấy Đấy Rồi chúng ta cho 3 mét vào đã ừ. Bây giờ ấy Ở trong rank ấy tranh nhau rồi con này anh em ạ à, Con già ấy Tranh nhau luôn Đấy Nếu mà tất cả những cái người nào mà chơi Chơi chơi uh, phép ấy Chơi mết mà chơi kiểu gót mết ấy Thì chắc chắn là sẽ tranh nhau già Đấy Thế nên tôi mới nói là nếu mà anh em không biết cái layup này thì anh em thiệt cho anh em thôi Đấy, anh em vào trong rank, anh em chơi Mà anh em không chơi cái lap này Thì anh em thiệt anh em thôi Bất lực lắm anh em Anh em nhé, tôi chia sẻ với anh em là như này Nếu mà anh em chưa biết Đấy là trong beta mới nó tôi, tôi phải tóm tắt lại một cái từ thôi Để cho anh em có thể hình dung ra Đấy là sida nha anh em nhá Cực kỳ sida luôn Hãm lìn Đấy chưa thấy một cái meta nào mà nó lại hãm như cái meta này Tất nhiên là có rất nhiều những cái meta mà trước đây anh em thấy là nó cũng khá là hãm Ví dụ như là meta Exit Đấy, meta Saman à, không lão Đấy, Saman kết hợp với Fallen Witcher không lão Rồi meta đỏ Đấy, nhưng mà có một cái gì đấy mà chúng ta thấy cảm thấy là Mặc dù là những cái meta trước Thật sự là nó khá là khốn nạn Nó khá là, là, là phải nói là thô thiển, nó là hãm lìn Nhưng mà có một cái gì đấy chúng ta vẫn có thể là là gượng được Chúng ta vẫn có thể counter được Bằng cách là gì? Ví dụ như là Exorcist thì chúng ta vẫn còn Saman để counter à, Đỏ thì chúng ta vẫn còn là 6 Warlock để counter Đấy, hay là Meta Feather ngày trước ấy Thì chúng ta vẫn còn 6 đỏ để counter được Feather Đấy, nhưng mà riêng cái meta này nhá anh em nhá Thì nó có một cái là nó như này Đấy chính là chúng ta chẳng có cái line up nào để counter được cái line up này cả Đấy Thậm chí là cái line up mà theo lý thuyết nó counter của cái layup này nó chính là layup 4 cá tức là chống sát thương ma pháp chống sát thương ma pháp bằng cái việc là kẹp 4 cá vào đấy và một cái con tướng nó phải gọi là nó gọi thiên địch của cái bọn mết đó chính là lancer lancer hai sao kẹp 4 cá mà vẫn không ăn được <laughs> thì anh em biết là bất lực bất lực đấy, đấy là cái từ thứ hai và tôi muốn tóm tắt lại trong meta này Đó chính là cái sự bất lực Anh em không hiểu được cái cảm giác đấy đâu Mà tôi đã bị rồi Đấy tôi chia sẻ lại cho anh em Đấy tôi đã có cái trận đấu là tôi gặp cái thằng mết Sau đó tôi chuyển sang bốn cá tôi cao tơ. Như những cái clip hàng ngày Mà tôi ra cho anh em là những cái clip mà tôi chuyển bài tôi cao tơ ấy Đấy thì tôi cũng chuyển bài Nha anh em nhá Tôi cũng chuyển bài tôi uh, kiếm con Lancer 2 sao Rồi tôi kiếm bốn cá vào Chưa hết đâu anh em tôi đấy tôi mới nói lên cái đội hình counter và mết thôi tức là lý thuyết thì nó sẽ là bốn cá kẹp lancer đó thì để counter và mết nhưng mà chưa hết nha anh em nhé tôi còn có 6 món đồ cam đấy, full thủ rồi có coi như là vận mệnh nha anh em nhá vận mệnh ở level 2 vận mệnh cuối đấy, đồ cam ấy <laughs> và tôi bị cái con già nó thổi cho hai phát bay màu đấy một phát thì nói bảo điêu nhưng mà hai phát thì chắc là anh em tin đấy anh em nhá anh em cứ tin là hai phát là bay màu đi đấy thế nên là đây bây giờ tôi sẽ chơi lại cái đội hình đấy để cho anh em hiểu được cái cảm giác đấy <laughs> một cái cảm giác bất lực khi mà chúng ta kẹp bốn cá và chúng ta có lancer hai sao chúng ta kẹp bốn cá và chúng ta vẫn bay màu đấy, chúng ta có bkb chúng ta có bkb cuối ok nha anh em nhá đấy còn tôi cũng không biết là bao giờ thì cái bọn này nó mới fix lại cái đội hình này đây chứ còn nếu mà nó cứ để cái đội hình này nó mạnh đến cái cỡ bá đạo như này nha anh em nhá thì khả năng là cái tuần tiếp theo của tôi ấy <laughs> nó có thể theo hai chiều hướng là như này trong những clip mà tôi ra ra ra ở trên kênh ấy nó sẽ có hai chiều hướng là như này thứ nhất là có thể là tôi sẽ sơ phàm luôn cái bộ 6 m kẹp với cả bốn mục sư kẹp với cả bốn gót đấy, cả tuần luôn cho đến khi làm một update để mà mà ra được những cái clip top 1 đấy thì nó sẽ là như thế nha anh em nhá đấy là cái chiều hướng thứ nhất cái chiều thứ thứ hai là gì là có thể là là là, là thôi thì chấp nhận là chơi những cái lap khác nhưng mà nói thật với anh em là khả năng cao là sau khi uh, cái cái cái clip đầu tiên này mà tôi ra thì chắc chắn là ngày mai ngày kia ngày kia ngày kia cái kia người ta sẽ toàn chơi cái bộ này thôi ở trong anh thôi thì lấy đâu ra cái cửa mà tôi được top một <laughs> tôi phải khẳng định với anh em luôn đấy <clears throat> lấy đâu ra cái cửa mà được top một khi mà chúng ta không chơi cái đội hình mà nó cực kỳ bá đạo này khả năng cấp 1 nó là không có nha anh em nhá không có lâu hộp luôn không có cửa nói cho nó nhanh đấy đấy còn nếu mà gặp top 1 thì chắc là chỉ là trong một cái trận đấu đấy không có thằng nào chơi cái bộ đấy thôi thì may ra mới có cửa là được top 1 đấy nhưng mà cái điều đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra sau khi clip này nó được lên sóng tôi khẳng định với anh em luôn là trước khi clip này được lên sóng người ta đã chơi nhiều rồi thì sau khi clip này được lên sóng thì sẽ một cái con game ấy tôi đoán thôi nó sẽ rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 4 nhà chơi mết nha anh em nhá Đấy 4 nhà chơi mết là những cái người mà người ta biết Đấy còn những cái người mà người ta không biết thì người ta đã chơi những cái đội hình khác Hoặc những cái người người ta đã ngán quá rồi người ta không muốn chơi mết nữa Người ta muốn là chỉ là chơi game để xả stress thôi Người ta sẽ muốn là chơi những cái đội hình mà để được hành hạ ấy Đấy để được những cái thằng mết nó hành hạ thì người ta sẽ chơi những cái đội hình khác để được một cái cảm giác đó là khổ dâm nha anh em nhá khổ dâm trong tinh thần Đấy, khi mà vào trong game muốn người khác coi như là đấm mình Muốn người khác coi như là hãm hiếp mình luôn ở trong game luôn Nói cho nó nhanh nha anh em nhá Quên mất không pick con rớt đấy anh em ạ à. Đấy bây giờ tôi mới để ý Anh em nhá, anh em nhớ cái điều này này Đấy là bây giờ anh em chơi game ấy Anh em vào trong game ấy, anh em pick ngay cho tôi con rớt Đấy anh em pick ngay cho tôi con rớt để anh em khẳng định với đối thủ nhá Pick rớt này, pick heo Khẳng định với đối thủ là anh em chơi cái bộ gì đi <laughs> Đấy khẳng định luôn đi Đấy bố mới chơi cái đội hình này này Mày counter hộ bố mày cái Nó cho nhanh Nhá Đấy anh em khẳng định luôn Đấy còn tất nhiên là cũng không phải là không có cách counter nha Vẫn có cách counter Đấy mà tôi quên mất là tôi vừa lấy giờ tôi tung hô cái bộ này hơi nhiều Tôi chưa nói cho anh em cách counter Nhiều khi là chúng ta để để một vài clip sau đấy Đấy tôi lại có chiêu Tôi chơi chiêu với anh em là cái clip đầu đầu tiên ấy là tôi sẽ làm một cái clip meta đúng không đấy ui cái đội hình này mạnh vãi cứt luôn anh em đấy, tier s đấy tier s tier ss luôn đấy một cái cái hàng s rất dài nhá anh em nhá đấy làm cho anh em sợ anh em bảo ui mẹ đội hình này đánh như này khó quá nhở sợ thế khỏe quá dã man thật sự luôn đấy sau đó anh em trông chờ cái clip tiếp theo <laughs> đấy nó, nó gọi là câu view đấy anh em Đấy, anh em trông chờ cái clip tiếp theo tôi sẽ làm một cái đội hình counter của đội hình meta ui sời thế là tự nhiên anh em lại phải xem một clip tiếp theo <laughs> để biết xem là cái cái vấn đề counter bộ này nó như thế nào đúng không đấy thường là nó sẽ là như thế khi mà tôi ra một cái clip mà về một cái đội hình gì đấy mà nó quá bá đạo thì là tức là tôi đã nghĩ ra cách counter rồi đấy thì thường nó sẽ là như thế anh em nhá đấy, nhưng mà riêng cái clip ngày hôm nay thì uh, tôi, uh, tôi, tôi, ờ, tôi tôi tôi sẽ chia sẻ luôn mà anh em không cần phải là xem mấy clip tiếp theo nữa nha anh em nhá. Đấy, lần đầu tiên mà tôi phải thành thật mà tôi phải chia sẻ luôn với anh em cái cách counter ở bộ này luôn bởi vì làm sao? Bởi vì là là là cái bộ này là bá quá. Đấy thì tôi xin được chia sẻ anh em luôn cái cách counter ở bộ này luôn. Ngay đầu clip chia sẻ luôn. Đấy mà tôi khẳng định luôn không lừa nhá, không lừa anh em. Là cái bộ này là counter được. Tôi nói thật là không lừa nhá, không lừa nhá. Đấy thì khi mà anh em như này này Khi mà anh em vào trong game ấy Anh em thấy đối thủ mà chơi cái layup này Thì cách counter của anh em rất đơn giản thôi Đấy là anh em hãy chơi chính cái layup của nó chơi nhá <laughs> Anh em hãy chơi chính layup đấy Thế là anh em counter được nha anh em nhá Đấy con xem là thằng nào cái thằng mà ra là con già sớm Thằng nào cái thằng ra đồ ngon Đấy thằng nào ra đồ ngon thằng nào ra già sớm Thì thằng đấy vô địch nha anh em nhá và chắc chắn rồi Đó là cái layup rất mạnh rất lỗi Đó là cái layup của meta không có counter Tuy nhiên nếu mà 8 người cùng chơi một line up thì sẽ phải có người top 8 nha anh em nhá. Và biết đâu cái người top 8 lại chính là anh em. <laughs> đấy, khi mà anh em chơi cái lineup này nhưng mà anh em vẫn top 8 đấy, nó là, nó là điều nó là quá là bình thường. thế nên là mặc dù là có thể là đấy. Có thể là là, là anh em biết đấy, biết cái lineup này đấy, nhưng mà cái việc anh em chơi cái lineup này mà anh em top 8 thì nó cũng sẽ là có nha anh em nhá, chứ không phải không đâu. Không phải cứ làm beta hay là chơi ở đâu khi mà trong game có 8 người chơi Đấy, trong game có 8 người chơi Và 8 người đều có một cái cái cái niềm khao khát với cái con này <laughs> cái con già này là nếu mà là, là chơi cái bộ này nhá thì là tất cả đều mong muốn là con này ra sẽ tranh nhau chơi con già <clears throat> mà anh em nhớ là cái con này là cái con 4 đô và cái con 4 đô ở trong game ấy nó chỉ có giới hạn là 25 con nha anh em nhá chỉ có 25 con già thôi Đấy <clears throat> Thế nên là không phải là là nó sẽ chia đều cho 8 người chơi Và cả 8 người chơi đều lên được con già lên 2 sao đâu anh em ạ Rất khó chơi đấy Nếu mà có nhiều người chơi Tùy thuộc vào cái nhân phẩm của mỗi người Đấy, tùy thuộc vào cái cái cái cái sự việc là anh em có roll ra là con già trước đối thủ hay không Tùy vào nhân phẩm của anh em thôi Đấy, bây giờ tôi test nhân phẩm cho anh em xem nhá Đấy, tôi roll cái này Đấy, roll cái nữa Ui, đồn cái lưỡi <laughs> anh em thấy up đấy nó gọi là nhân phẩm đấy anh em dã man thật sự luôn thôi nha anh em nhá cái trận này thì ờ, top một rồi một trăm phần trăm nha anh em nhá không còn chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đâu đấy top một rồi à, <laughs> bây giờ là bao nhiêu máu 96 máu vậy thì có nghĩa là gì có nghĩa là từ bây giờ đến hết game chúng ta sẽ kết thúc với cái con số 96 nha anh em nhá <laughs> anh em nhìn bọn Clyde này này cửa này counter vào bọn bếp nha Nhưng mà bây giờ nhìn đi Counter hộ cái Thấy cái sự bất lực chưa Nó xả tiền nó cắt chuỗi tôi kìa Cắt làm sao mà cắt được khi con già tôi đã lên hai Ôi rồi ôi Cái cửa làm mà ăn được Khó lắm Mà đây nó là cái đội hình mà tôi chưa form được bài đấy Nó với đơn giản Nó chỉ là 3 mét kẹp với cả hai đỏ thôi anh em ạ Đấy hai gót nữa Thế là xong rồi không cần phải là quá là cầu kỳ trong đội hình Đấy, còn nếu mà cầu kỳ hơn như tí nó bốn mục sư kẹp với cả 6 mét kẹp với cả bốn gót thì nói chung là 6 cờ lai kẹp thêm cái con Lancer mắc binh cho thêm khoảng 6 món đồ trong đấy là có vận mệnh này vận mệnh hai đi xong rồi là thêm ờ, phun thủ luôn giáp xoay chén thánh các kiểu các thể loại luôn thì cũng là hai quẹt thôi anh em ạ không nói nhiều Thôi còn mấy cái thể loại beat biển các thứ này thì thôi là tôi là thật với anh em là ông nào mà chơi beat ấy thì ông xác định như nhá, nếu mà ông chơi beat thì ông xác định luôn là trong cái meta này là top 8 cho nhanh. Đấy, một mình ờ, anh em chơi beat còn ờ, khoảng 7 thằng ở ờ, chơi chơi chơi mết nha anh em nhá. Đấy, em chơi beat hộ tôi cái. Đấy, nếu mà anh em có một cái sở thích đặc biệt đấy chính là khổ dâm thì anh em chơi beat. Đấy, đấy là cái con đường nhanh nhất để anh em có thể thỏa mãn <laughs> nha anh em nhá đấy còn anh em có thể chơi một cái vài lay khác nó nhẹ nhàng hơn nó tình cảm hơn nếu mà anh em quá ngán với cái bộ này anh em chơi đỏ đi nhá anh em chơi đỏ hoặc là anh em chơi uh, cái gì chơi uh, chơi kỵ sĩ đi nhá nhưng mà tôi cũng không ăn được đâu Tôi chỉ ờ, nói cho anh em những cái con đường mà anh em có thể nhẹ nhàng hơn thôi nhá Anh em thanh thản hơn <laughs> Anh em ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn Đấy, anh em vẫn có thể là vươn mình lên với vị trí top 4, top 3 được cho top 1 thì mơ đi nhá anh em nhá Nếu anh em không chơi mết thì anh em đừng có mơ Đấy, còn, còn thế thôi, tôi nói thế thôi nhá anh em nhá Còn anh em tùy anh em suy nghĩ thôi ừ, Không nói nhiều, không phải giải thích dài dòng làm gì Đấy, trong clip này nó sẽ chứng minh tất cả nha anh em nhá Ờ, xin xiểng các thứ bít biển thì thôi mấy cái bộ đấy thì nó không có tí cửa nào luôn ấy. không có tí hốp nào luôn ấy còn may ra cái bọn nai nó bật giáp full 100% thời gian bật giáp kiếm thêm con lancer 2 sao mắc thủ nhá anh em nhá có vận mệnh gọi là đồ cam thì vào đây nói chuyện còn không thôi đấy nói luôn nha là nếu mà không có cái vận mệnh hai ấy thì kể cả 6 cửa lai kết hợp với cả con lancer hay sao thì vẫn là không ngồi trung âm đấy mới xuống âm dưới ngồi thế cho nhanh nha anh em nhá rồi <coughs> tranh thủ tí anh em tranh thủ ba hoa bốc phép tí không đến lúc mà nó nó lại update nó lại cho cái bộ này xuống hố luôn anh em ạ tôi thật với anh em là như thế đấy bọn làm game này nó rất thay rồi kiểu là là một cái line up nào mà nó bá đạo khi mà nó, nó bá đạo ở trong cái phiên bản trước thì cái phiên bản sau là coi như là nó đóng hòm luôn là không ai chơi luôn nha anh em nhá Đấy Bây giờ anh em nhìn Fallen Witcher kẹp với uh, cả, cả, cả Saman ai chơi không? Không ai chơi cả Anh em thấy không? Đấy, hay là trước đấy là có cái bộ 9 Warrior Đâu, ai chơi, ai chơi 9 War Không ai chơi hết Bởi vì làm sao, đấy nhà phát hành nó lép rồi Ok hay đấy <laughs> Thực ra thì cái này nó cũng tôi thấy là nó cũng khá là thú vị Đấy <clears throat> Chúng ta sẽ được trải nghiệm Cái bộ mết Cho các anh em mà ừ, không có chơi bắn trưởng bao giờ Đấy, Những cái người đam mê vật lý thì Đây là cái cơ hội trải nghiệm cho các anh em Đấy, hệ vật lý nha anh em nhá Là lần đầu tiên anh em có thể là sờ vào cái bộ bắn trưởng Đấy, cũng hay, à, cũng thú vị Đấy, tự nhiên chúng ta lại lại lại được chơi những cái line mà chúng ta chưa giờ chơi đấy, nhà phát hành là thực ra là người ta cũng biết nghĩ cho chúng ta đấy cũng biết nghĩ cho một vài anh em là từ trước đến nay là không có chơi cái bộ bắn trưởng đấy, toàn chơi vật lý thôi thì bây giờ anh em được chơi rồi đấy, nhà nhà phát hành là thực ra là khá là quan tâm đến chúng ta chứ <coughs> nhá anh em nhá nên là anh em chơi đi anh em chơi trước khi mà nó đóng hòm nhá anh em nhá còn sắp tới là cũng tôi nghĩ là cũng sắp đóng hòm ở nơi rồi sắp đóng hòm rồi đấy anh em ạ à anh em cứ tin những cái gì mà tôi chia sẻ với anh em Bao nhiêu meta rồi Lịch sử nó sẽ lặp đi lặp lại như thế thôi Một cái bộ nó được bắp lên Mạnh vãi cứt Ở trong cái meta trước thì meta sau Nó sẽ biến mất dạng luôn Không ai chơi nữa nhá anh em nhá Đấy, nguyên lý nó sẽ là như thế Chắc chắn nó là sẽ là như thế Tôi khẳng định với anh em nó sẽ là như thế nha anh em nhá Không phải bàn cãi đâu Đấy, anh em muốn trải nghiệm anh em chơi đi còn anh em chơi rồi thôi anh em nghỉ một thời gian cũng được nhưng em nhá còn cái lý do tại làm sao mà nó lại bắp cái bộ này nó mạnh như thế thì tôi tôi lại chia sẻ một chút không liên quan đến game nhá mà nó liên quan đến cái vấn đề kinh doanh Đấy, người ta sắp bán skin của cái bộ mết này rồi anh em ạ Đấy, nên tôi dự đoán là bây giờ là, là, là sẽ có là skin của zerg này Skin của uh, máy bay này, skin của da này Đấy, skin của những cái con mà nó bắn trưởng Nó là đam, nó là đam phép nha anh em nhá Thì nó sẽ bán skin Sẽ sắp tới là anh em chơi nhiều cái bộ này Đương nhiên anh em sẽ phải mua skin bộ này rồi Chắc chắn là điều này nó sẽ xảy ra nha anh em nhá anh em cứ tin tôi em cứ, cứ cứ cứ đến cái lúc mà nó bán những cái bộ đấy anh em chỉ cần quay lại cái cái cái video clip này anh em comment cho tôi ở dưới clip này là, là ấm lòng rồi nhá anh em nhá đấy <laughs> quá là là, là là là hiểu nhà phát hành luôn đến từ vị trí của tuấn cơm à mà quên tôi còn chưa chia sẻ với anh em một cái vài cái điều này nữa khi mà mấy cái ngày mà tôi nghỉ tôi không ra clip thì tôi có la liếm nữa tôi nói chuyện được với cái thằng lập trình cái con game này ở trong cái tổ lập trình Đấy, cái này hay lắm tôi phải chia sẻ với anh em tôi uh, hôm trước tôi có chia sẻ uh, với cả nó về cái cái cái bộ bếp này khi mà tôi uh, <clears throat> tôi tôi tôi tôi uh, chơi thử ấy thì tôi thấy cái bộ này nó bá quá thế là tôi uh, có vào tôi chat với cái thằng mà tôi quen là tôi cũng vô tình quen thôi bởi vì đợt trước là tôi có tham gia vào một vài những cái ờ, nó liên quan đến con game này đấy một vài cái hoạt động của con game này thì tôi tự nhiên tôi lại quen một cái thằng nó là ở trong cái, cái tổ thiết kế và một vài cái thằng nó cũng ở trong cái tổ lập trình đấy thì tôi bảo là tại sao lại lại ờ, cái bộ mết nó lại qua bá đạo như này thì thực ra là tất cả nó đều là chỉ định đấy tức là nó cố tình nó làm như thế nhá anh em nhá Lúc đầu tôi cứ tưởng là cái bộ này nó bị lỗi cơ Nó bị bắt game cơ Đấy Chứ không lỗi thì không thể nào có cái chuyện là Lancer full đồ thủ Có vận mệnh cuối Kẹp bốn cá mà lại không ăn được Thì tôi nói thật với anh em là lỗi vãi cứt à, Buổi sáng Hà Nội Trời trượt đổ mùa đông giữa mùa hè Nếu mà ai mà giữ lời hứa rằng Lancer mà giống như bốn cá Thì Chắc là họ sẽ thua rồi Ồ, nghe quen quen <laughs> Nhưng mà đấy, nói tóm lại ấy, là tất cả nó đều có mục đích nha anh em nhá Chứ không có cái gì nó là bắc ở đây cả Anh em nhá Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? là tôi có nói là như này thì người ta sẽ vào người ta có những cái trường hợp nó sẽ là tám nhà chơi cái bộ này thì lại nó nó gọi là là, là, là hên xui à, tức là thằng nào mà mà mà mà hên thì thằng ấy ăn à à, hóa ra như thế phải không thì uh, uh, nó có một cái như này <laughs> thực ra có tôi tôi chia sẻ với anh em nhiều rồi nhưng mà thì tôi cũng nói lại một lần nữa nha anh em nhé là cũng không phải cái độ hên của mỗi người là như nhau đấy thôi cái này thì tôi chia sẻ nhiều rồi tôi cũng không muốn chia sẻ lại không anh em lại bảo tôi pia cho nhà phát hành tôi bảo anh em lập pat hay là bảo anh em lập tiền vào để cho nhà phát hành là là là là là, là, là coi như hút máu anh em thì thôi thì cái này tôi bỏ qua nhé cái, cái thứ nhất thì tôi chia sẻ rồi nên là tôi không chia sẻ lại nữa đấy cái độ may mắn ấy nó phụ thuộc vào túi tiền của anh em nhá <laughs> đấy, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai tôi vừa mới biết xong sau khi tôi trao đổi với cái thằng lập trình của con game này đấy là khi mà anh em uh, roll ấy anh em có biết là là cái cái cái việc roll nó là bình thường anh em cứ tưởng nó là random đúng không thực ra là không phải random anh em ạ tất cả nó đều nó là những cái con số lập trình và được chỉ định đấy và tôi có trao đổi và tôi biết được cái nguyên lý đấy tôi có thể chia sẻ với anh em cái nguyên lý mà mà anh anh em roll cái nguyên lý anh em biết là thế nào là anh em roll vào cái thời điểm nào anh em roll vào giây thứ bao nhiêu anh em đứng ở cái vị trí thứ mấy trong khi anh em roll đấy tất cả những cái đấy nó ảnh hưởng đến việc là anh em roll ra con gì anh em có tin được không <clears throat> cái này giải thích cho anh em nếu mà anh em không phải lập trình thì hơi khó nhưng mà nếu mà ông nào mà lập trình ấy mà là lập trình game thì ông hiểu ngay bởi vì chắc chắn là anh em mà lập trình cái con game khác ấy mà dạng kiểu như này kiểu random như này là anh em sẽ hiểu đấy là không có một cái gì nó gọi là ngẫu nhiên ở trong game cả anh em nhá không có ngẫu nhiên tất cả nó đều là những cái hàm nó là những cái số mà chúng ta được gắn cố định đấy cho từng cái vị trí của cái bảng rô này Tôi lấy ví dụ như là cái cái con đầu tiên có thể là nó để là số 1 Con thứ hai nó sẽ để là số 2 Đấy, Cái vị trí thứ hai có thể nó để là số 2 Và chúng ta ví dụ như là có 100 quân cờ đi Thì mỗi cái quân cờ đấy nó sẽ được tính toán bằng cái việc là anh em roll ở dây thứ bao nhiêu Và anh em roll ở cái vị trí của anh em đứng là bao nhiêu Thì ví dụ như anh em đứng ở vị trí như tôi là top 1 chẳng hạn Nó gắn với số 1 Đấy, anh em roll ở dây thứ 21 đi chẳng hạn nhá thì nó sẽ là 121 và cái số 121 đấy khi anh em roll ấy thì cái vị trí đầu tiên nó sẽ ứng với số mấy. Đấy. Và cái vị trí cái đầu tiên đấy nó sẽ ứng với số mấy thì cái số đấy nó lại cộng với 121 sau đó là mình nhân với một cái hàm nào đấy. Ví dụ nó nhân với 3 hay nhân với 4 hoặc là nhân với một cái số bất kỳ. Đấy để nó tính toán được ra cái số thứ hai ở cái slot thứ hai đó nó là như thế đấy anh em ạ tất cả nó đều liên quan đến những cái con số cố định Đấy và để mà roll ra được đúng cái vị trí đấy Thì anh em nếu mà anh em tìm được cái quy luật của nó Thì anh em sẽ roll ra được cái con già anh em ạ Đấy <laughs> Đấy tôi chia sẻ với nó như thế và nó trả lời tôi như thế đấy anh em Tức là ấy Anh em có hiểu không? Tức là <clears throat> khi mà anh em tìm ra được cái con già ấy, nó ở số bao nhiêu Nó roll ra ở cái dây thứ bao nhiêu ấy Anh em chỉ cần là roll đúng cái vị trí đấy thôi Là anh em sẽ kiếm được tất cả các con già trong cái con game này nhá anh em nhá anh em sẽ tất cả những con già nó sẽ là về nhà của anh em hết chứ không thằng nào luôn ra già đâu anh em ạ à. đấy là vấn đề là ở cái chỗ này đấy anh em anh em roll ở dây bao nhiêu và anh em đang ở cái vị trí thứ mấy này anh em cứ để ý mà xem đấy, anh em để ý mà xem nhá anh em bao giờ anh em chơi ví dụ anh em đang đứng ở vị trí top tám này anh em đang eco ấy và anh em đang roll anh em tự nhiên em roll ra con già dây được bao nhiêu nhá anh em nhá nhưng mà đấy là tôi tôi chỉ lấy ví dụ này thôi bởi vì có thể rất có thể là nó sẽ tính là cái dây là không phải là dây ở trong game đâu mà dây là dây ở đồng hồ thật ấy à, đồng hồ thật nó lại là không phải đồng hồ thật ở Việt Nam đâu mà nó lại đồng hồ thật ở bên Trung Quốc cơ <laughs> đấy nha anh em nha thì đấy anh em cái đấy thì tôi chỉ chia sẻ cho anh em cái công thức để um, vận hành cái random ở trong game đấy còn nó vận hành như nào thì anh em tự tìm hiểu có thể anh em là một cái lập trình viên anh em có thể vọc được vào trong đấy, anh em tìm hiểu xem là họ để nó như thế nào nha anh em nhá Trước đây là cũng đã có người là tìm hiểu được cái cách tính round Ở những cái round mà không phải là round 11, không phải round 19, không phải round 28 Cũng đang có người vọc được vào trong đấy ở đấy anh em ạ <clears throat> Tất cả chúng ta gặp nhau ấy Ở những cái round nào ấy là không hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên đâu Ở trong cái con game này tôi nói lại một lần nữa nhá Là không có ngẫu nhiên nha anh em nhá Tất cả nó đều có tính toán bằng cái việc gắn vào một cái hàm nào đấy Đấy <clears throat> Tôi chỉ là một cái người mà ngoại đạo Tôi chỉ nghe người ta nói như thế Còn anh em nào ở trong trong trong nghề đấy Anh em có thể là là, là, là phản hồi ở dưới comment ở dưới cái clip này nha anh em nhá Để xem nó có phải đúng là như thế không Nha anh em nhá Hay là nó lại bốc phét tôi <clears throat> Quá mạnh anh em ạ wow. Đây là tôi còn chưa form đủ bộ đâu anh em Tôi đã nói rồi cái đồ nó bị lỗi ấy. Đấy cái đồ rồi rồi rồi cái con tướng nó bị lỗi ấy. Phải quá anh em ơi Không có cái cửa nào để bọn này có thể ăn được ấy <clears throat> Trời ơi làm sao mà Warrior ăn được Rồi thế này thì tôi nghĩ là, là Tầm này là 96 máu rồi Hết game rồi Số đẹp phết anh em ạ <clears throat> Đến bọn Nai nó còn chả ăn được thì bây giờ 9 Warrior này ăn cái kiểu gì Anh em thấy bọn Nai không Tôi này còn chưa bắc binh đâu nha anh em nhá Chưa ra được con uh, linh hồn ánh sáng đâu Chứ còn nếu mà ra linh hồn ánh sáng rồi thì nó kẹp bốn cọc vào nó kẹp cả cả cả à, tí nữa là có ra rớt nữa thì nó sáu mét nữa thì nói chung là đấy nó sẽ là tối thượng của bộ này anh em nhá tối thượng còn như này chưa phải tối thượng đâu đây vẫn chỉ là trên con đường tối thượng thôi thế mà cũng đã ăn được hết rồi anh em ạ đấy anh em thấy lỗi không lỗi quá luôn tầm này chắc là phải bao giờ anh em mua là hết skin của bọn mết này thì thì may ra thì mới bắt đầu là yếu dần đi <clears throat> Khỏe quá anh em ạ Chưa kể những có cái món đồ câm lặng giống như là con con con Storm Saman vậy Trong đội hình không cần Storm Saman vẫn có thể câm lặng Đấy vào phát tung trưởng luôn, câm lặng luôn Storm Saman còn phải đúc một đống đồ để mới có thể tung trưởng được Con này nó vào đúc đồ nó già Là coi như là free cái câm lặng rồi Rất là khỏe <clears throat> <clears throat> Và tôi cũng chia sẻ với anh em từ đầu game rồi nhá anh em nhá Là khả năng là nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì một tuần nay là <laughs> từ từ từ hôm nay trở đi ấy, trong suốt một tuần là tôi sẽ có khi là thôi nhờ anh em nhở có thể là là, là chơi mết rồi <laughs> hoặc là cũng có thể là chúng ta sẽ chấp nhận là chơi những cái line up khác nhưng mà khả năng top 1 nó sẽ là rất thấp nha anh em nhá anh em thông cảm với ta này như này tôi nói thật với anh em là tôi cũng chả biết làm nào cả đấy vào trong game thì thế nào chả có thằng có chơi cái bộ này bây giờ ăn cái kiểu gì anh em cho tôi gợi ý nhá tôi biết là bây giờ tôi chơi bộ này là chả thằng nào ăn được ở đây anh em ạ nó bất lực luôn đồ thì cũng bá đạo luôn nhá giờ lai ba tia kiểu từ nhá anh em nhá đây, em nhìn này ui ôi ôi như nào như nào như nào như nào lại bữa đến lai to ba sao đúng không to quá nhỉ to quá nhỉ ui rồi như nào đấy như nào đấy như nào như nào như nào như nào như nào như nào như nào như nào Ui rồi ôi to quá Anh em thấy không Mà chưa mắc binh đâu nhá ừ, Chưa phải sau bếp luôn Chưa phải bốn cọc luôn <clears throat> Vẫn ngon ờ, Vẫn ăn được like luôn Cũng xì đà Chả hiểu Chán đời Phải quá anh em ạ Dã man thật sự Chả biết bọn nó ăn cái kiểu gì luôn Nói chung là cái tầm này ấy, tôi đã tập về nghe là bọn này làm gì rồi Ô oh. Ui tôi kia nó tôi kìa Ui Kiểu gì ăn được Doom hả Doom nó già đúng không Doom nó già ăn được á Ừ nhưng mà vấn đề ở đây là cái gì Vấn đề là bây giờ tôi vẫn chưa phải là là, là full bộ Cái last này của tôi ấy, bây giờ nó đã mắc binh đầu <clears throat> Không chưa nói được cái điều gì nha anh em nhá Ăn là chỉ ăn lúc mà tôi vẫn đang ờ, coi như là mới nhú <laughs> Mới nhú thôi anh em Rồi cái tầm này đã làm gì đâu, đã gọi là mắc binh đâu à, Bây giờ giao rớt rồi nha Ra thử con rớt xem giao <clears throat> rớt ra con live split xem ăn cái kiểu gì Chả qua bây giờ tôi vẫn đang form thôi Anh em ạ à. Tầm này rồi cho Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn lần nữa em nào May mắn đi Ui giời Ăn không, ăn không, ăn không ăn không ui giời ăn kiểu gì ố ố sao sao sao sao già bắn có vẻ hơi yếu nhỉ già bắn có vẻ hơi ố yếu thấp, ui giời không ăn được rồi bởi vì làm sao anh em bởi vì là thực ra ấy anh em phải hiểu là cái vấn đề ấy lý do làm sao không phải là là vì là nó khỏe đâu anh em mà là vì là tôi vẫn chưa mạnh đấy <clears throat> tôi vẫn chưa mạnh đây rồi đấy nhá bây giờ anh em xem nhá để xem nó, nó có ăn nổi không nhá Ờ, qua là round vừa rồi chưa ra con rớt đấy thôi Ra con lai nữa thì tuyệt vời luôn này Bây giờ ra con lai spirit Ui rồi ui Thôi thôi xong rồi anh em ạ Đây Đây như anh em nhớ Nó gọi là tối thượng mắc binh luôn Bây giờ cái cửa nào đây Cho sống đến ra 35 ừ, Thêm đồ chả ăn nổi Thôi được rồi kết thúc trận đấu sớm thôi anh em Không để cho nỗi đau thêm dài anh em nhé Tôi thấy tôi thấy mệt thay đối thủ đấy anh em ạ Thôi chúng ta kết thúc sớm thôi, <laughs> ờ, Cái tầm này thì tôi rồi anh em ạ à. Đã đến lúc uh, coi như là trận đấu phải kết thúc rồi Không lên kéo dài quá lâu Ui rồi nào Như nào bạn ơi uh, Còn một con thấy chưa Còn một con Ui giời phun bàn luôn anh em ạ à. Full bàn luôn 36 máu cho nào vừa rồi Trời anh em thấy cho nó đủ bộ phối thượng nó mạnh đến cỡ như nào khó lắm anh em ơi thế nhá anh em nhá anh em có gì anh em ngâm cứu đi xong có gì thì anh em comment vào đây nha anh em nhá xem liệu rằng là chúng ta có phải là một beta bất lực không à, anh em có để để lại comment nha anh em nhá rồi anh em thấy hay để tôi một like anh em chưa đăng ký đăng ký kênh để xem thêm clip khác của tôi và nếu còn thời gian thì anh em có thể uh, mời anh